Rồi, ok anh em nha. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đấu giá phiên bản uh, ờ, công thành chiến ngày hôm nay. Thì uh, đóng nóng hôm nay luôn cho nó nhanh em ơi. Ngày mai thứ bảy khả không online này. Lâm An, anh được Lâm An nè. Dương Châu, phòng Cố này và Tương Dương. Thì ngáo hôm nay thủ thành công được Lâm An và tiếp tục thành công được Dương Châu với thời gian bắt đầu, đầu tiên bất tử. Anh thêm được Tương Dương phút cuối và đại lý thì phút cuối có L nên là không đánh gì. Đó là L được uh, ờ, Biên Kinh và đại lý. Bác thì bất tử được Phường dạ. tường và Thành Đô. Đánh gì đánh như Thành Đô rồi ví dụ chúng ta đấu giá nè mày đầu tiên thì hiện tại số rương ít số số trong số anh em nào trải nghiệm mở chơi nè em ơi số rương yeah. em ơi bách bạo rương ở lộn bạo rương trong bão mở ra ngẫu nhiên an bang như tình định quốc hiệp cốt các kiểu là điểu đó trong sâu à ra ngoài ngồi đấu giá mà gió cảm lạnh luôn ho luôn rồi mọi người đông vương bại Ôi anh Đông Phương bài bài bài. Chim én, thằng tôi kim én. Anh Phương bài nha. <laughs> à, Tuấn biết sao Ở trong nhà đâu đấu được, đâu có nói giá được. Mình <laughs> trốn phải gió cảm lạnh quá. nhảy nhảy nhảy nhảy xuống đi phải ơi tạo à, phòng khác đi em ơi ok ok anh em bên này đấu mở cho vui nè <laughs> cuốn này cuốn không đấu lấy vũ khí à cuốn anh em bậy quá được đấu đâu anh ba đấu được còn nhau bằng gì mà đấu mà ờ, ờ, ờ. À, à, lên, phòng lên, lên, lên Khải à, với kìa, bác à? trên 20 mình đã không thích anh ba đấu nữa rồi phòng ngáo mật khẩu 123 em ơi ấy mật khẩu 123 mật khẩu 123 em ơi Nhật kêu anh ba ngưng là anh ba ngưng Chiến nó vừa mua lại cái đao có 10 triệu thì anh ba Anh phải anh đấu lên 25 triệu thì đúng là Không không Nhật cản Nhật vâng. đâu Nó vừa mua cây xuân tinh 35 một kim đấy anh 10 ờ, triệu ghi, vâng. ghi cái câu 25 thêm 5 nữa là anh ba hiểu rồi đúng không? Anh ba ngưng khỏe hồi nãy là... Mật khẩu nó bao nhiêu một khỏe? 123 anh ơi, mật khẩu 1 ngáo 123 Không nói chuyện được không nói chuyện anh em từ im nhau anh em thì mình tâm sự sâu nó hay hơn nhưng mình nói trước trên này thì bên kia cũng nghe mà đâu hay được đúng rồi nói ừ. thì cho nó mình chắc đích bang thôi bên kia vẫn nghe mà mình nói chi nói chung là đấu không được rồi thôi không có tiếc lần sau đấu tiếp vậy dạ thôi ráng sau tháng sau anh em đấu tiếp đó sao ờ. đâu cái gì mà tí Bây giờ 25 triệu, có bỏ ra 10 triệu đúng đấu cô cây mắc ốp luôn ờ. Nói chung là anh em còn hoạt động đều thì sẽ Đúng có rồi, sẽ có Tết, cố gắng Lương anh em có hết Rồi anh em xuống phòng 8 này mà, em tiếp tục này Đợt này nó ra đồ này, anh em mình gom có phổ ép Rồi, anh em vào phòng đấu giá này Sáu dùm xu, sáu rương tóm tóm lại là cây cây cây đó là hai năm triệu cũng sẽ hên xu quá ừ. cái hãng tóc dưới 30 gì quá là nó hơi phí chung là 30 36 anh mới đợt tóc đúng không? 39 mới được. Không không, ờ, ba ba 36 ba là đạt 1 20 1 1 158 rồi nơi, còn anh đợi 39 á thì anh đạt tổng kim luôn ba. 39. Đúng rồi, ừ. 139 đâu có được 21. Đúng rồi, ờ, thì anh mới đạt tổng kim. 40 của anh là trên bao nhiêu phần? Thì đó đâu có rồi. 600 là JBK. Rồi JBK giờ làm ăn Giang Tân Thôn về luôn anh ơi. Dạ, anh đấu cây để 25 triệu nếu mà kỳ sau nha. Trời ơi. 700, ok ok 700. Ôi anh em ơi. 15 triệu. 760 rương. Thì sao anh bỏ 15 triệu mà 20 triệu anh vừa tốt của anh tất. Cái cái thứ nhất là anh, mở ra dây ăn bàn nè. Tại vì anh cũng thực sự anh không có thời gian là cái thứ nhất, cái thứ hai là anh rất là không có thích chơi trò mà tâm lý này nọ anh đi làm cả ngày mệt rồi giao dịch 700 à, em ơi tiếp tục muốn là có là không... ờ, có là anh muốn rồi là đấu cho anh cái vũ khí thì còn như bọn em phải đấu nó là được nói chung là, sau thì em bảo là thích thì cứ lấy em thử giao tiếp đi anh em đi đổi xu anh em gom anh đấu à, à năm rương vũ khí năm rương vũ khí 6 dòng một canh năm tương đương 300 xu trên một anh em đấu hết năm rương thì nhấn lên một canh em anh em ơi lên 50 xu cho anh lần năm rương vũ khí anh em ơi ok hải minh này cho anh em xem độ khá của chuyển công lô nè sẽ <clears throat> đồng ba như cũ mình mình đấu cái này để mình đêm mình nghịch đó, nó nó nó đụng nó đấu nữa rồi đó tao sợ tao còn hai mấy viên thủy tinh nữa rồi một cái năm dành cho anh cuốn năm cây vũ khí xấu dông mọi đó răm đâm năm cây vũ khí sáu dông mọi đó răm đâm mở ra ra bốn cây kim một cây thủy thì thôi rồi một năm chốt anh cuốn luôn ơi mấy cái này mình đấu nhanh rồi em ơi không phải suy nghĩ dài dòng đâu một cái năm anh ơi về dân thôn giùm em một cái năm từ từ từ từ anh lái lộn em ơi có có có có phu nè có anh ơi ấy nhật ơi đúng rồi nãy có năm năm rương em em đưa anh sáu trăm rồi em ơi năm rương thôi không phải sáu rương đưa anh sáu trăm nãy đưa mình kia một rương mà quên đi năm rương thôi nha rồi đưa anh lại sáu trăm mà được anh cuốn uh, một canh dạ. năm Nhìn. có trăm xu không năm trăm xu có có có có, có. rồi đem chốt cái phần thưởng công thành chiến này cái lên danh sách rồi đổ lộn á làm chút nha sơ tơ sơ phần thưởng phần thưởng sơ tơ sơ ngày 19 tháng 8 năm rương bảo rương 600 xu năm cây vũ khí 6 dòng một năm xu rồi tiếp tục À, anh có nhóm dịch này Anh đứng cạnh Ôi ôi Một cái năm không chưa? Anh ba hạng liên đó Ồ, nói nghe nè, thiên tử anh được đấu giá không? Thiên tử được, được chứ, được, chứ À, ok, Rồi, cái này anh được đấu giá không thành, được đấu giá bình thường anh Rồi, tiếp tục là hiện tại chúng ta sẽ có 5 lỡ bao thủy tinh Là tương đương 15 viên 15 viên Thủy tinh Bằng để em nhân cho anh em đấu cho vui một trăm rưỡi nhân cho 15 anh em chuẩn bị giá anh em trong đầu đây là 2250 xu lên 50 xu đồ đấu anh em à có 15 viên anh em đấu một lần 15 viên luôn nha chứ không có đấu như lẻ nha nè 2002 50 xu tương đương chỉ 150 xu cho một một là một cái 150 xu trên một tương đương đã khải ghi rõ anh em tương đương hiện tại mức giá của nó chỉ 150 xu thôi tương đương cho năm mươi xu cuốn hai ngàn ba chứ anh cuốn lên năm mươi xu à lên năm hai ngàn ba đúng rồi ờ, gì lên năm xu nữa làng lành sao lên năm xu em hai hai ba đúng không hai ba hai nghìn ba tương đương những cục này chỉ là một nghìn năm thôi hai nghìn tám dành cho Sotama một bước nhảy cực kỳ cao ba kim Bạch tử họ đó tương đương 200 xu rồi đó anh em ạ ba kim dành cho anh Bạch Tử Hộ anh béo lần một dành cho anh béo đấu luôn đi mày để lạnh hết event rồi còn con thịt tinh nó đâu mua đâu có thịt tinh đâu mà mua đâu ba nghìn mốt cho anh cuốn ba nghìn mốt chỉ nó mở ra mấy cây kim vũ khí cái kim lòng một nó đêm nó nó còn được sao còn à, cái gì trong ngặt cái tinh đó ba ba nghìn một nghìn hai cho anh béo Bạch Tử Họ. ba nghìn hai ba là ngang giá thị trường nhanh. Ngang giá thị trường rồi đó. ba nghìn ba là hai ừ. 220 viên á. Chỉ tập PM cho thằng đẹp luôn được tâm lý nữa nha. ba nghìn hai lần một ba lần hai ba nghìn ba dành cho Trung Tâm Phong. Đủ nó bỏ mình đừng đấu nó lại đi nó, nó nhau nó đấu em kêu anh đừng đấu đâu em kêu ban ba giá thị trường mà đúng rồi à. anh không đấu thì nó đâu tâm lý đồng tâm lý tâm lý rồi nó giờ qua cái mùa này thủy tinh sẽ lên hai trăm tư có thể lên 300 luôn nha em mấy mua rồi một ừ. mấy mua rồi có thể lên ba trăm ba trăm xu một viên luôn kiếm không ra luôn 3k3 lần hai cho Trương Tâm Phong Đợi tới rồi tới Tùng Anh rồi, tới Tùng Anh rồi, Tùng Anh rồi Đợi chút khai chuyển tiền cho ba nghìn ba lần hai rồi chốt nhật ba game ba giùm anh ngay ừ em đó để ai cần em để lại nhật ơi hành đô đông lượm móc ba nghìn ba nhật được ơi rồi tiếp tục này ít năm bộ ờ, tinh hồng ờ, ờ, bằng năm ừ. năm nhân sáu là ba mươi viên 500 xu lên 50 xu em có có để thì em xài em bán là em cũng lời mà chắn là lời năm bộ tinh hồng năm bộ tinh hồng tương đương 100 xu một bộ anh em đấu đi năm ơi tương đương 100 xu một bộ ai lên 500 600 hoặc là 550 anh em sẽ lấy lên đi năm ơi Rồi, <laughs> giao dịch anh luôn cái anh, anh ok vậy là anh ok dạ nhường anh luôn anh năm nhung sâu không ai lái là khải lái khải cho là anh em này nên nhung sâu năm bò tinh hồng anh em ơi khả là mấy cái này khải lái tại vì anh em trong ban cần thì anh em cần thì vứt qua thôi không bao nhiêu <clears throat> ba nghìn ba xong bộ sinh này năm bộ thủy tinh bằng 15 viên Ủa, mũi, mũi, là ai ta? Mũi mũi là ai chơi với anh? À, em mà tại sao nó gọi mày là mùi mùi hồi xưa chắc cái biệt danh hồi xưa chắc biệt danh bánh béo năm trăm xô rồi chốt năm xô này mình phải lấy cái bộ này nha rồi nữ là sai rồi béo giống nữ béo giống nữ béo nữ là sai rồi năm trăm xô năm bộ cái đó hồi xưa em đánh ở đây á đặt tên à, à biệt danh đúng rồi rồi tiếp tục chúng ta sẽ còn hai bốn con ngựa năm con ngựa cuối cùng đầu tiên của phi dân phi dân một kim lên 100 xu tiếp tục đây mày có hai con phi dân mà ba con bông tiêu nhường một con qua bên kia rồi hai phi dân ba bông tiêu rồi có hai con phi dân có hai con phi dân anh em một kim một kim dành Satama một kim mốt cho Tam Thánh anh đấu cho hạt xe một kim mốt dành cho Tam Thánh lên 100 xu nha em có gì cho có lương tao đi cho có lương chơi trên đấu cho thằng À, ok anh em nha anh em đang xem cho một like ủng hộ chơi nha anh em đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo từ kênh nha mọi người một k mốt cho anh tâm thánh lòng một tin bốn trăm xu đây lần hai mấy con người này thì khải chốt nhanh khoảng tầm 30 giây một lần nha anh em ơi kim đây rồi đây kim anh ba một kim mốt dịu dẫn rồi tiếp theo con tiếp tục con tiếp theo giang thân thôn ơi một k satama có lên không lên một kim đi satama một kim em ơi giá lại luôn à mà anh bảo một kim nghiệp mà anh tạp hóa mà Đâu, em, em, em một kim mốt satama một k mốt là chuẩn rồi là rẻ rồi tuần trước tuần trước đến một k năm mà một k mốt rồi nhường Satama vừa chốt luôn một nghìn mốt luôn Satama ơi có công nhường là được rồi Satama vừa nhận một k mốt luôn Satama ơi dạ, dạ tao đấu tao đấu cho anh em gục uh, Tamada để vô ờ, liên đấu đánh tao tiếp <laughs> có có nha khăn lê anh béo có hoạt động là ảnh là gì bạch tử họ đó anh nam tử họ đó mọi người bạch tử quả đó đổi tên bạch tử họ đó rồi rồi ba cả mốt luôn còn ba con môn tiêu cuối cùng bốn bốn phi dân hai trăm dạng lên năm chục dạng <laughs> bốn phi dân thôi hay đúng ô dân ô dân đồng thiết hả bốn ô dân rồi hai kim lên 100 xu bốn tiêu hai kim lên 100 xu hai kèm có ba con nha nam có hai ba con nha nam để ba. cuốn hai kim hai kim năm để top ba nó lấy gì rồi à cải ơi top uh, top 3 lúc nãy đợi em em chốt danh sách đợi em tới lúc nãy anh lúa như còn cái top 4 đợi em chút ờ, ba kim cho anh bảo top ba nó lấy mặt nạ rồi mà khải mới nãy nó báo lấy mặt nạ mà khải em, ờ, à à rồi top 3 là anh blue le là lấy mặt nạ rồi còn anh còn còn, còn lúa là top 4 là sẽ còn bồ ăn ban và con bông tiêu đó anh chọn nào để em vô danh sách luôn anh lựa là ngọt nhất rồi nghĩ kỹ đi lúa bông tiêu có 500 máu thôi không có kháng luôn anh thấy đấy bọn ăn ban đi ba kim lần một từ đó giờ ba, ba cuốn đi nhật ờ, là mình lấy nào mình lấy cái nào mình cũng lợi đó đúng rồi ờ, ba chục kim chứ nhiều ba chục kim quá vậy mày lấy mày lấy bộ hoàn mỹ đi đưa tao mở cho phải tao mở mày đưa tao mở đừng đừng cút lần hai bộ hoàn mỹ em mở đẹp nhất xem vào này luôn mày bây giờ mày xui rồi mày nhỏ rồi mày tin anh mày đưa anh mở ờ đơn phòng ca nha đến xong mở đánh anh mở chỗ này, nhìn nhìn cách anh mở cho mày xem anh lấy xe đánh bang á thì mọi người được vui mọi người mở còn lấy bông tiêu chả có gì vui à chả gì nhiều à, à, à, ba kim con đầu tiên chả có gì vui nhật chốn con chả có gì vui luôn 29 cho mày nè ăn ban đi anh lúa à nhiều em trên bạn trên kênh youtube là lấy ăn ban chuẩn hơn à. rồi tiếp tục mày sẽ mất cái ngọc bội kháng độc con ngựa tiếp theo con ngựa thứ hai em ơi con ngựa thứ hai lên em ơi con ngựa thứ hai đang bước giá hai kim hai kim chắc lấy bộ ăn ban ơi lấy bộ ăn ban tại dạ, em xác định là em đấu em đấu ờ, con ngựa mục tiêu chặt xe em ăn cho vui ấy mà thôi để bọn bạn đi trời ơi anh mày trích đi tao đấu cho mày hẳn một con cũng bảy luôn đi học tuần yeah, yeah. ngon ngon ngon hai kim năm cho khải hai con năm cho khải Đấy, xong cái này đấu giá luôn rồi boss đi đúng rồi em em tí em gom rồi boss anh cái hai cung à, hồi nãy ai ăn boss về giao dịch nè tôi im mấy cha nào con đi xong boss đâu, đi đấu mà Có, nãy có mấy bé Hai kim năm ờ, lần một, hai kim năm lần một Nhất kỷ cái gì nhỉ? Tiền thảo lộ này không, ai xài để anh em xài ngựa sao mà mấy ngựa rất nhiều mua nhiều cũng có ờ, à. vài cả đấu ngựa cho xe chạy cho vui thánh lúa cho canh không thánh lúa cho canh không ừ. ờ, hai kim đem lần hai con bông tiêu con thứ hai nếu con này thành công thì con cuối cùng thảo lộ một cái nhất tỷ này một thôi nó ít kiểu như ờ. anh em mình rồi ok con này khả đấu hai kim năm lòng ba nha nam rồi con cuối cùng này anh cuốn ơi hai hai con lòng ba con cuối cùng con thứ ba hết nha nam hai kim đâu ở lại anh nhất tỷ này hai kim cho anh cuốn hai kim cho anh cuốn con bông tiêu cuối cùng à, hồi nãy anh em nào vừa đánh công thành khải vứt cho mọi người hai túi cánh lấy 70 triệu chơi này anh em ơi rồi bán đi à, người bán, bán, bán, bán. Nhanh, đúng rồi đúng rồi bán. mỗi người hai cá như em anh em cái kích nhiều không xài được hết đâu hai kim lần một cho anh cuốn ngồi chưa để tới lần một đây à, lên lên lên miệng giếng này lên miệng giếng mỗi người hai cái kích nè nè để em tới ờ. cái lẹ anh treo ạt à. ho quá trời mệt quá này chú vợ vậy dạ, dạ, dạ, phải rồi cho xe kiếm còn lên theo kiếm đi rồi à, kết đi em ơi một người hai cái hai lần hai cho anh cuốn ừ, ngày hai cái cắn đi anh em qua 12 giờ cắn một cái nữa xong anh em ơi anh luôn máu quá ừ nói câu đấu con, con ngựa con tiêu cho còn lon mang chơi khăn <laughs> À, chịu rồi chịu luôn ơi ơi ơi cái con buôn tiêu đó để trên mạng nó để à, trên web à, ad nó để 500 máu hai ngàn máu 500 500 500 500 rồi rồi thôi vậy lấy ăn bang hoàng mỹ cho anh nha ok anh rồi chốt luôn an hoàng mỹ tên không rồi anh uh, lừa anh cuốn về duyệt hai kim anh ơi con người cuối cùng xong rồi tiếp tục này vấn đề là nhật nhật nhật ờ, được rồi hiện tại hôm nay là ngày thứ mấy ngày thứ năm cứ gom cho anh ngày mai thứ bảy rồi chủ nhật đấu giá nhật ơi đến lên anh đổi qua trao đổi với bên kia một tí anh đi tao anh dừng tiền bên kia một tí đây đây anh em ơi về nhận tiếp tục này anh cún này em nhận em hai kim à, nhật diện dịch đồ boss anh ngày hôm nay này thống kê trong kia hết cho anh rồi đúng không rồi nãy là do tự phát nên không biết ờ, điểm danh boss tự phát điểm danh boss thôi không sao còn nhiều hôm nay hôm nay thứ sáu bù cho anh em cả cái lương rồi không sao em ơi vẫn là bỏ vô quỹ rồi chia đăng chia đều cho anh em thôi không mất đi đâu hết được cứ gom nhanh đây. Ngày hôm nay được 4 4 cuốn trở là một thịt nè. Rồi, hạt này nọ luôn quay sát rồi. Chiến chiến xí tôi. Đứng đó. Má mà mình nói mình không có thời gian chơi thì đi đấu cái đau chi ta. Đam mê, đấu người đam mê. Đấu cũng được, đấu cũng được. Đến lúc mà à, đấu hợp lý thì đấu không hợp lý thì đấu thiên tử toàn. Quá quá hồng kim, quá hồng kim em cầm luôn đúng không Nhật? Dạ. Quá không? Ok anh cứ nghe anh em này anh cứ rồi tiếp tục làm mẹ cái vũ khí anh em nhắc vũ khí một tháng rồi cũng được nhòe à, chính quả anh, à, anh dùng trám đuổi lại à, lúa với anh cuốn cho xe qua giang tân thôn đi quá anh dạ rồi mình, sẽ lấy à, mọi người tám quả cắn nè rồi anh qua luôn đi đủ cho anh luôn nè lấy được ba quả năm tật thôi à ba năm tật ok rồi quả còn cái quả không kim em em phát cho anh em luôn đi nhật ơi không cần bỏ cho anh nha mười tám hai mươi hai mươi quả nè cái nhật ơi Ờ, ờ, ờ, rồi hồi, hồi trưa nay là ổ hạt 12 cũng không chấm công luôn à. À, có, có đây. mà. Ok có đây. Ok có 12 giờ đồ ok rồi. Tại vì tối nay là công dạ thành nên không có vô công nha nè. Dạ rồi. Mà cái tuần này anh không on anh không nấu được cái dầu tức ghê luôn giờ không có dầu. Mà. Rồi Nhật ơi. Hiện tại bây giờ là em em đã chụp hai hai cuốn một một tịch đúng chưa? Dưới một cái cái kia giờ anh xóa hai cuốn một một tịch anh chốt là ngày hôm nay thu được bốn một tịch đúng chưa? Rồi không thêm chỗ em nha, xóa nha. Đó. Cái nào. Chứ giờ mà giờ mà, giờ mà anh đẩy lên đó thì bữa nào anh cộng thành xấu là anh không có bù vào hiểu chưa chết anh luôn á đấy vậy là bữa nay chưa có mở đồ được đâu ha chưa Tại... chưa anh ơi chắc ít nhất phải uh, chiều chủ nhật hay là chiều thứ hai mới bắt đầu nhận đồ ờ, rồi tờ, đừng đừng dừng lít để em lít xong rồi, anh ba dắt xe ờ, tiếp tục lít này em ơi anh em nào chưa nhận lít này em ơi quả hồng kim uh, gọi trương tâm phong anh em ơi trương tâm phong nãy được bao quả kích cho em rồi xin quả hồng kim chết lên rồi ok anh em ơi hiện tại phiên đấu giá đã thành công nè phiên đấu giá đã thành công thì uh, con ngựa khải hai kim rưỡi nữa thì tất cả coi hai bốn sáu tám mười mười hai ờ, mười hai rồi ờ, mười hai năm mười ba hai bốn sáu tám mười mười hai đúng rồi mười ba mười ba kim một trăm tương uh, với lại khoảng hai kim năm nữa là khoảng tầm uh, Trần Công Thành hôm nay thu được khoảng gần mười sáu kim nè sáu kim gần mười sáu kim <clears throat> Rồi được khả vô sách khả ghi tổng luôn cho nó lẹ đông nhỏ lệ tổng thu cộng hành chiến nè 240 bao sơ tơ sơ bằng 12 ca giảm rồi tổng thu tổng tổng hết rồi nè năm rương bảo rương 600 xu cộng cây vũ khí 1 năm cộng cho Nam Bộ Giao Tinh 3.300 cộng cho phi dân một con đầu 1.100 con 2 1.100 cộng cho con đầu bông tiêu 3 kim con 2 2 kim 5 con 3 2 kim tổng đấu giá được 15 kim 1 15 kim 1 15 kim 1 xu cộng với 12.000 vạn rồi đó gì phát lương anh em đó nói chung tất cả cái này cũng phát lại anh em mỗi người 500 xu rồi tiền vạn thì đỡ lại tuần sau đánh công thành tiếp thôi cũng không mất mát gì rồi anh em tham gia công thành này tham gia cho tôi sơ ngày 19 tháng 8 rồi đếm lại ba à, ờ, này bên này mệt quá không có đập ba kim ba kim một một cái còn ai lấy túi nữa không anh em ơi còn lấy túi nữa không anh em ơi rồi anh em nào xem video thì đừng quên ủng hộ cho hôm nay à, băng ngáo khải một like chia sẻ chơi anh em ơi. Chốt hôm nay thì à, được Lâm Thủ Lâm An thành công bắt tử đầu tiên đến Dương Châu bắt tử tiếp theo. Nói chung là Lâm An và Dương Châu bắt tử đầu tiên luôn anh em ơi. Xong rồi anh em mình đẩy cho Tường Dương. Phút cuối đánh về đại lý nhưng mà đại lý L nên là thôi là anh em mình giữ Tường Dương thôi. Còn phần tường thì bắt tử lúc đầu này. Phút cuối thì à, băng bác đánh ngược về thành đô nên được hạ thành. L thì thủ được thành công Biển Kinh và thành công được đại lý rồi nói chung không có gì hơn anh em xem video này à, đừng quên ủng hộ Khải một đăng ký kênh như nhấn vào chuông thông báo để theo dõi trực tiếp những video Khải úp ngược lại trên kênh. Những video như thế này thì Khải vẫn úp ngược lại trên kênh. Anh em nào xem rồi thì thôi nha anh em, còn anh em nào chưa xem thì có thể xem ủng hộ Khải một like. À, quên chứ anh em nào xem rồi thì có thể ghé ghé ghé qua cho thả Khải một like nha anh em, ghé qua cho Khải một like ủng hộ video nha anh em ơi. Cảm ơn rất nhiều nha. Đúng rồi Trương Tâm Phong đó là Nhật chi đúng rồi anh em ơi, mùa mập đúng rồi nha Nghĩa Tuấn ơi. Ác này thiếu như một mặt tịnh Ác này thì chỉ thiếu vài cuốn thôi em ơi Cũng tương đương nhạc cũ thôi Nhưng mà nó chỉ thua khoảng 4-5 ờ, cấp thôi Đó